Hello, xin chào mọi người Nhớ mọi người quá Lâu rồi thì Ly mới quay trở lại với một cái à, vlog ha Thì đây là một cái vlog uh, đi, đi chơi hả Trước khi mà Ly chuẩn bị lâm bồn Thì tầm khoảng 3 tuần nữa thì Ly sẽ gặp được uh, Mango ừ. Thì rất là háo hức Tới cái giây phút mà mình được uh, gặp Mango à, người nói tới cái lời nói đá rồi à, <laughs> thì hiện tại ly và chu với lại gia đình của mình á, thì đang ở hội an chơi thì nhà của ly đang sửa đang sửa nhà để chuẩn bị ờ, phòng ốc á à, cho cho mango à, <laughs> cho nên là nhà nó hơi bụi bụi một chút xíu cho nên là tụi mình ờ, đã uh, quyết định là đi chơi khoảng một hai ngày chơi nhà ở Đà Nẵng gần Hội An cho nên là đi Hội An là đi chợ thôi <laughs> à thì bây giờ trước khi ra ngoài chơi á thì Ly sẽ make up sơ sơ một chút xíu nha mọi người nay Ly sẽ ờ, ờ, um, make với những cái sản phẩm của nhà Bobbi Brown Nếu như mọi người chưa biết thì Bobbi Brown hiện tại là đã về Việt Nam rồi và có gian hàng chính hãng ở trên Lazada Hiện tại nhân dịp sinh nhật của Lazada, Ly có lướt qua trước để xem có món gì sale không mất thì phát hiện ra là nhà Bobby Brown đang có quá trời ưu đãi lên tới 50% và đang có ba cái deal siêu hời với ba sản phẩm mà Ly cực kỳ yêu thích của nhà Bobby Brown là base, kem nền và son môi thì Ly sẽ để chi tiết ở phần description box nha và ở đây Ly có những cái sản phẩm rất là tâm đắc uh, từ Bobbi Brown và Lisa makeup uh, đơn giản uh, thì mình đã uh, skincare và bôi kem chống nắng mình nha mọi người ở đây có cái gì giống như là mũi chích đó <laughs> mình cũng biết nữa thì mình sẽ sử dụng uh, cái um, cái base trước nha là vitamin enriched face base đây là một cái sản phẩm mà mình đã thấy rất là nhiều uh, những cái vlogger khác người ta uh, người ta review rồi uh, và ly đó là một đứa không có thích dùng kem lót lắm bởi vì sao ly nghĩ là nó không có cần thiết á nhưng mà tới khi mà ly dùng cái sản phẩm kem lót của Bobbi Brown thì ly kiểu là ly ố á <laughs> nó vừa là kem lót mà nó vừa là dưỡng cho mình luôn á người tán lên da trời ơi cái da nó mềm kinh khủng rất là ẩm mịn nè đó ờ. để chuẩn bị cho cái lớp foundation tiếp theo mình sẽ sử dụng à, kem nền của Bobbi Brown cái dòng, cái dòng này tên là Intensive uh, Skin Story Foundation nha SPS 40B cộng cộng cộng mà cái mình thích là nó có độ chống nắng cũng khá là cao đó nên với những cái ngày mà lười thì mình có thể sử dụng riêng cái này không cũng ok luôn cái này mình thích ở um, một điểm á là cái cấu nó lỏng nè cái nó mỏng á mọi người ờ, khi bôi lên da thì có cảm giác là như là ờ, serum dưỡng da vậy đó mọi người có thể thấy sự khác biệt ở hai phần da hai bên của mình và wow. mọi người thấy da ly rất bây giờ nó rất là bóng không à, still my skin looks better vẫn là da của mình nhưng mà ở một cái version rất là bóng khỏe rất là đẹp <laughs> ừ. mọi người thấy không trời ơi xinh quá tôi là mình sẽ sử dụng má hồng tất nhiên rồi thì rất là thích đánh má hồng mọi người biết mà đúng không đó, Lisa đánh từ cái trong này ra ngoài mình cười nha nếu gọi đây là Lisa cười xong rồi sẽ đánh lên cái phần mà nhô cắn uhm. Ừ. rất là tự nhiên luôn và tiếp theo là mình sẽ đánh một chút xíu highlight thì mình sẽ đánh ờ, lên chút xíu ở cái phần này cứ ừ. đây là một cái đứa cũng rất là khi mà thích đánh highlight á và cái highlight này của Bobby Brown nó nhẹ nhàng lắm hôm nay Ly sẽ sử dụng à, hai cây son và hai màu son đến từ nhà Bobby Brown nha mọi người. này nha, đầu tiên sẽ là Look Style Instant cái màu này là màu Paris Pink đây là một cái màu hồng rất là dễ thương và mình nghĩ là da nhăn da ngâm thì chắc sẽ không hợp hợp với các bạn da trắng hơn thì nó sẽ là một cái màu rất là tự nhiên đặc điểm mọi người thích cái dòng son này á mùi thơm nè rồi lên môi rất là bóng bởi vì nó có nhiều dưỡng á rồi lên nhìn cái môi của mình nó sẽ rất là căng mặn luôn nhìn tự nhiên xinh hơn Lệ thì không có hay dùng những cái màu đậm á Lệ thích là dùng những cái màu nhạt như này Mình sử dụng với má hồng nữa thì mình sẽ trả trung hơn rất là nhiều Rồi sau đó là Lê sẽ đánh một cái à, màu đậm hơn ở trong lòng môi à, và mọi người thấy cái uh, makeup look của Lê hôm nay như nào Lê là rất là thích cái nền da của mình luôn á và chấm cho cái cặp đôi nền này nè kem lót và kem nền của Bobbi Brown này 10 trên 10 luôn thật sự là cái kem nền này nó không có che phủ quá nhiều nhưng mà đối với Lê thì kiểu Lê rất là hài lòng thật sự là da của mình cũng không có quá là nhiều khuyết điểm để dùng những cái kem nền che phủ cao cho nên là cái kem nền này là một cái sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo luôn á và Lê thực sự rất rất rất là thích cái makeup look này luôn <laughs> và bây giờ thì mình sẽ đi xuống nhà ăn sáng nha mọi người uhm, <laughs> cho mọi người ngắm lại thêm một lần nữa trời tự nhiên nó có cái cục mụ cái cục bị mũi cắn ở đây khó chịu ghê <laughs> 나오라고 맛있야나 왜 더 너보다 더 까맣냐? 응. 여러분 선크림 발라야 돼요 나 원래 더 하얗다 하지만 내가 못생긴 여러분 선크림 꼭 하세요 <laughs> 선크림은 어썸 스토어에서 팝니다. <laughs> 아 됐어 광고지 마. <laughs> 웃기냐? 어. 만 어썸 스토어. <laughs> 왜 이렇게 뜨거운 거야? Anh nhát của vô đây 잘 나와? 안 보여. Ờ, hello. Tụi mình đã đi ờ, được 30 phút rồi. Và cũng rất là mệt cho nên là bây giờ thì mình sẽ về khách sạn để nghỉ ngơi. <laughs> 진짜 해도 해도 커 아무도 못해 뭐라고? 망고 이제 곧 만나. 맞아 깡모야 얼마나 힘들어 알아? 어? 진짜 나중에 엄마 진짜 엄마한테 잘해줘야 돼 알았어. 오빠 마스크 할래? 어. 왜 마, 바꿨어? 그냥. 이거 해야지, 이거 오빠 거 아니야? 너 태빈이 됐다. <laughs> 야! 야! 그래, 그 나도 웃어. 오빠. 이거 태민이 내 기타 이거 어이구 오빠 거야 손대지 마. 또 더럽다. <laughs> 깨끗하겠어. <laughs> 그래 오빠가 또 깨끗하게 썼지. 두한 한민 어때? 한민. 아, 한민 김한민. 김한민 더 좋은데. 빈? 아 빈. 김한민. 김한솔. 음. 어우 더워 어. 어. 어. 아, 진짜 야너 그렇게 앉아있으니까 애기 조금 뭐 하지만 나 나중에 또 한민이가 좀 엄마 너 배속에 있을 때 사진 좀 봤으면 좋겠다 웃겨 아니야? 음. 야 한민아 너 여기 이렇게 엄마 뱃속에 이렇게 있었다 이런 거 뭐. 나중에 한빈이가 말 안 들어 그러면은 아 엄마가 이렇게 그럼 하미가 아, it's not my choice. <laughs> 나안 아 하고 싶은데. <laughs> 야, 너 엄마한테 그런 얘기 했냐? <laughs> 너 엄마한테 그런 얘기 맨날 했었구나. 나 왜 나왔어? 맞지? 나 별로 안 나고 오 싶지잖아. 아, 나 별로 안 나오고 싶은데 엄마 나 나왔어. 음. a c 내거 잘 썼어? 음. 야, 사람들 보고도 진짜 불쌍해 아니야? 몰라. 음, 어, 깨끗이 잘 썼어?